Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nữa đó là bánh xe lùa treo bánh xe lùa treo cho cây phi 25 cái này khác với sản phẩm trước đó là bánh xe lùa treo này là bánh đôi đây là bánh đôi các bạn sẽ thấy ta sẽ mở hộp sản phẩm bánh xe sandwich treo phi 25 tròn đây là bảng số thứ hai tiếp chúng ta sẽ tới có một cục định vị ta sẽ tới thêm một cục định vị thường một bộ bánh xe là có bốn cục định vị trên thanh trên thanh inox cục định vị này gắn ở trên thanh inox định vị với tấm kiến rung lắc đặt ở dưới chân tấm kiến đây là cục đỡ đỡ kiến để cho kiến khỏi à, định vị định vị tấm kiến để giới hạn tấm kiến thêm một cục đỡ kiến nữa và đặc biệt bộ bộ lùa treo phi 25 bánh đôi này còn có đi kèm chúng ta một tay phi tay nắm tay nắm kéo lùa phi 50 đến như phụ hai con ốc kiến tiếp là một bộ dụng cụ gồm ba cỡ lục giác hai tắc kê hai con vít inox giờ chúng ta sẽ xem sơ qua bộ bánh xe inox phi 25 bánh đôi nha inox đặc 304 inox nguyên khối rất là nặng Để chúng ta sẽ đo đo sơ có kích thước dài sẽ là 20 cm 20 cm chiều rộng là 3 cm chiều ngang của hai đầu bánh xe tính là 9 cm độ dày của độ dày của inox nguyên khối này là 8 0,8 mm khá là nặng đây là vị trí đặt vị trí đặt à, thanh inox chầu phi 25 trọng tải của bộ phi 25 đôi này sẽ gấp đôi sẽ và và bánh xe này cũng giống y chang kích thước bằng nhau đây là cục định vị thanh à, thanh inox phi tròn 25 và tấm kiến Rồi mình sẽ đo sơ qua kích thước cho các bạn đây là độ dài 4,7 cm con ốc này chúng ta có thể tăng đưa ra dài ngắn đây là đường kính tiếp ta sẽ tới cục chặn đỡ chân đỡ này dài 6 cm bề dày là 2,5 cm ở đây chúng ta có hai con vít lục giác đây là hai tấm hai miếng cao su để đệm kiếm khi kiến dọc vào đây nó sẽ đỡ lại Cho tiếp chúng ta có thể tới cục chặn chống rung lắc gắn dưới chân tấm kiến chiều dài là 5 cm chiều rộng là 3 cm chiều cao là 22 cm độ rộng kiến cho phép độ rộng kiến cho phép là 9 ly 10 độ rộng kiến cho phép là 14 ly mười bốn ly tiếp ta sẽ tới tay inox tay inox phi 50 bạn có thể đổi tay này lấy phi 60 đây là hai tấm ròn phi 50 này là tính đường đường phát lộ phi 50 đây là đường kính lọt lòng bốn bốn mươi bốn mươi hai bốn phẩy hai cm bốn phẩy hai bốn phẩy ba cm và tất cả những phụ kiện này đều có bán lẻ để cần biết thông tin gì hơn bạn có thể comment phía dưới video hoặc là bạn có thể liên hệ số điện thoại để biết cụ thể thông tin hơn bạn có thể tới địa chỉ để xem sản phẩm được rõ hơn và còn nhiều sản phẩm khác bạn có thể nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể xuống dưới phần thông tin mô tả video ở dưới có link địa chỉ bản đồ bạn có thể dễ dàng tới nếu bạn thích video này hãy like và share cho cho những người cùng biết like kênh của mình để nhận được để sớm nhận được những video khác cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình